5,7 đam cho mỗi level 20 nhé và nó sẽ có thêm là dòng tím các bạn đã thấy không defense sẽ được giảm được 200 còn ở đó reduction reset thì đây là ngoài hình của con rồng lửa nha các bạn còn đây là con rồng băng này Để cho các bạn xem con rồng băng hôm qua mình cười đây đây là con rồng băng hôm qua mình cười thì thực chất hai con nó sẽ không khác gì nhau hết nhưng mà con rồng lửa nhìn vẫn đẹp hơn <laughs> nhìn vẫn thích rồng lửa hơn thì để tạo con rồng lửa này thì chúng ta cần cái gì thì các bạn có thể đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị ngựa nha các bạn phải có con ngựa ma hay còn gọi là gót tháo ấy đây là bản server test của mũ Langen link của mũ thì mình sẽ để ở dưới mô tả của video nhé các bạn các bạn có thể vào đây xem đây là mũ phiên bản season 15.2 sắp được update nha các bạn đây các bạn có đến uh, trial sau đó các bạn vào mục chế tạo ngựa đây mình sẽ chỉ cho các bạn lần đầu đây quá mình làm distortion distortion để nhau bạn ở ô thứ hai thì để chạy đó được ngựa ma thì các bạn cần một mảnh một mảnh dot hao hao shell này các bạn và 10 mảnh reduction pier này cộng với 5B tỷ lệ tạo là 100% nha các bạn đây dot cell với 10 mảnh recession B nhưng ngừa mình vừa mới tạo được đây nha các bạn con ngừa mình mới tạo được sẽ có ba ục ục này là gần như là mắc đấy nha các bạn mình sẽ tạo thêm một con để cho các bạn thấy nhé tỷ lệ là 100% này đây con thứ hai ui vẫn là hai ổ vẫn ngon các bạn ạ ba con đi các bạn mình sẽ tạo ba con cho các bạn xem đây con thứ ba ui rồi một ôm sau đó các bạn cần nâng cấp người này lên để cộng 12 đến 15 các bạn và đó đi đó chương này Warren update này nâng cấp người này bây giờ mình lại cộng một người này lên để level là 12 đến 15 nha các bạn bởi vì đây là sẽ server test tỷ lệ auto 100 trăm thực đại thôi cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 để nâng cấp người thì dùng uh, ờ, golden faucet nhưng mà golden faucet có thể là mở ra bằng cách đuổi để b hoặc là đi farm nữa cộng 10 từ bắt đầu cộng 10 trở đi là các bạn phải dùng uh, cái uh, elito faucet nhưng các bạn sẽ không thể dùng được cái faucet xanh kia nữa màu đỏ đó. có chiều ấy vậy 12 13 14 15 ok và cuối cùng là tiếp tục nâng cấp lên rồng nha các bạn đây rửa 15 để nâng cấp được rồng đây đây là con rồng ai Aragon để nâng cấp được rồng á thì các bạn cần phải có là 20 b 20 sụp một viên trao and một cái nhé các bạn cộng với một mảnh Iron Shell mảnh này thì các bạn mua bằng rút ở NPC thì đó sẽ bán với giá là 500 rút là của server Langan của mình thì là mình sẽ chỉ cho các bạn mua con này như nào luôn bây giờ mình tạo cho các bạn xem nha đây ui từ một ốp ra bao kinh chưa ra đúng vải và để nâng cấp con rồng này lên thì giống như nâng cấp con người nhé các bạn đây vào một số hai nâng cấp rồng y chang nâng cấp người đó một hai ba bốn năm sáu đây tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm tới nha các bạn à mình lại quên nói một điều là trong khi các bạn mang rông lên thì các bạn vẫn được những người các bạn vẫn có thể mang thêm Dino đây nhện tăng đam đây nha các bạn đây là con rồng mờ nhện lên 15 bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua cái xeo à, nhé cái, cái mảnh để ép lên con rồng nhé các bạn phải đến map Everland sau đó đến con NPC rút NPC rút đây file game này nó sẽ nằm ở mục cuối nha các bạn đây bạn sẽ mua nha một lần mua sẽ tốn 500 rút cho các bạn được một mảnh mình còn hai con ngựa vậy mình sẽ mua hai mảnh ok hai mảnh để xem hai mảnh này có ra rồng đỏ không nha các bạn hy vọng là nó ra rồng đỏ mình DK mà mình win bộ màu đỏ thì mình phải mang rồng đỏ mới hợp đây mình đầu tiên mình cũng phải nâng cấp con ngựa lên ờ, ngựa của mình đây ngựa hai ộp nâng cấp con ngựa lên level 15 ờ, đã các bạn một nhiều cao để với mình rồi ờ, cực kỳ mình mua thêm mà uh, siêu này siêu này cũng quá Giờ để xem vào test nha các bạn test thử bản season 15.2 update nó cứ vào test mua thoải mái trải nghiệm xem 13 14 15 ok sau đó vòng cuối nhé các bạn Horizon Úc vừa quá mình xem bị lát rồi đến chị các bạn nó bị lạ rồi đổi là nhân vật ạ à. biết đâu đổi được nhân vật thì nó là hến người gì đấy Úi trời ơi, vẫn bao người sẽ có rất là nhiều người là có sẽ rất có là nhiều à, Rồng đỏ sẽ rồng hay rồng Rồng đỏ này đẹp rất là hên xui cho các bạn Hên nó mới ra đấy Và rồng này là có rất nhiều ốp Mình sẽ cho các bạn đẹp khá là nhiều Mình sẽ cho các bạn thấy một số ốp của em nó nhé Tăng đẹp này Tăng đam này Phục hồi à, uh, cúm này Hoặc là phục hồi là chúng tôi tất cả máu 3% khi mà tấn công đẹp cái này thì một đẹp theo level tăng đam các bạn có thể thấy nó khá là nhiều khá là đa dạng kiểu như này cũng là thuộc trạng là mắc ốp với các bạn này level level này. nó cực kỳ mạnh đấy, level hoặc là ba phần trăm đấy quá nhiều lựa chọn cho anh em nhưng mà nó đẹp anh em thấy nó đẹp không lên một mặt rồi Atlan anh em Atlan Atlan mình bằng được không đúng luôn à người ta fix rồi nha các bạn Atlan giờ vẫn, vẫn, vẫn băng được số đường đấy mà đẹp không các bạn đẹp tuyệt vời đây cũng là skill mới cho các bạn Diablo mới cho các bạn đây còn xa các bạn tuyệt chiêu toàn kiệm quy tông quá đẹp Đó. Và bây giờ mình dừng video ở đây nha các bạn tạm biệt mọi người nhá mọi người có ý kiến gì hoặc là muốn mình kẹt nhân vật nào hay là cách con nào sâu được các bạn test này các bạn các bạn có thể vào test và để lại comment để mình biết được video tiếp theo nha cảm ơn mọi người nha chào tạm biệt